chứng vật lý về hiện tượng luân hồi. Luân hồi là sự chuyển sinh, chuyển tiếp, diễn tiến liên tục của những kiếp sống. Theo các tôn giáo phương Đông và phương Tây, một sinh mệnh con người gồm hai phần, linh hồn và thể xác. Sau khi chết, linh hồn sẽ thoát ra khỏi thể xác và đầu thai vào một kiếp sống mới. Các sinh mệnh mới sinh ra thường không nhớ gì về tiền kiếp của mình, nhưng cũng có một số trường hợp cá biệt có thể được lưu giữ một chút ký ức hay dấu vết tiền kiếp. Đây chính là hiện tượng luân hồi. Dưới đây là chính bằng chứng vật lý về hiện tượng luân hồi. 9. Luân hồi, vết bớt di truyền Ở một số nước châu Á, có một quan niệm truyền thống cho rằng khi một người mất đi, người thân sẽ đánh dấu cơ thể của người đó, thường dùng bùa hóng với hy vọng linh hồn của người đã khuất sẽ trở về và được tái sinh trong gia đình này. Dấu vết này được cho là sẽ trở thành một vết bớt bẩm sinh bằng chứng cho thấy linh hồn này đã được tái sinh trở lại. Năm 2012, nhà tâm lý trị liệu giáo sư Jim Tucker từ trường đại học Virginia, Mỹ và Susan Kell, một giáo sư danh dự và nhà tâm lý học của đại học Tasmania ở Hobart, Australia, đã gửi một bài báo cho tạp chí Scientific Exploration. Nghiên cứu của họ liệt kê chi tiết các gia đình có trẻ nhỏ được sinh ra với vết bớt trên những người thân đã mất của họ. Trong một trường hợp, KH, một cậu bé đến từ Myanmar, được chú ý khi có một vết bớt trên cánh tay trái ở cùng một vị trí với vết thương trên cơ thể của người ông nội quá cố. Ông nội cậu đã qua đời 11 tháng trước khi KH hạ sinh. Rất nhiều người, kể cả các thành viên trong gia đình cậu, đã chứng kiến ông nội cậu bị vết bớt này khi chạm phải lớp than củi ở phía mặt dưới của một cái nồi. Khi mới chỉ có 2 tuổi, KH đã gọi bà nội của ông là Martin Sui cái tên chỉ được ông nội quá cố của ông dùng để gọi bà nội. Trong khi đó, những đứa con khác của bà nội đều gọi là mẹ hay là gì. Không chỉ vậy, cả hát còn gọi mẹ của cậu là Kai, giống như cách gọi con của người ông nội quá cố, chứ không phải là ma qua theo cách thông thường. Khi mẹ của cây hát mang thai, cô đã mơ thấy cha mình nói, ta muốn sống với con Vết bớt và cách cầu gọi những người thân trong gia đình khiến gia đình cậu nghĩ rằng giấc mơ của họ đã thành hiện thực. 8. Đứa trẻ sinh ra với vết thương do đạn bắn Lee Stevenson là giáo sư tâm thần học tại Đại học Virginia, Mỹ, một chuyên gia về hiện tượng luân hồi. Ông chính là sư phụ, người đã đầu của tiến sĩ Jim Tucker nói trên. Người nối gót ông tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu luân hồi. Năm 1993, ông xuất bản một bài báo trên tạp chí khám phá khoa học Journal of Scientific Exploration miêu tả chi tiết các vết bớt và dị tật bẩm sinh dường như có liên hệ đến các ký ức tiền kiếp. Theo phát hiện của ông, hầu hết các khuyết tật bẩm sinh được cho là đã hình thành bởi các nguyên nhân không xác định. Trong một trường hợp, một đứa trẻ ở Thổ Nhĩ Kỳ nhớ lại cuộc đời trước đây của mình từng bị sát hại bởi một khẩu súng ngắn Hồ sơ bệnh viện có lưu trữ thông tin về một người đàn ông đã chết 6 ngày sau khi bị thương do một vụ phát súng găm vào phía bên phải hộp sọ. Cậu bé này bẩm sinh ra với dị tật tai nhỏ một bên, một dạng biến dạng tai và dị tật nhỏ nửa mặt, tức là tình trạng kém phát triển ở phía mặt bên phải. Dị tật tai nhỏ xảy ra ở khoảng 1 trong 6.000 đứa trẻ, trong khi dị tật nhỏ nửa mặt ước tính xảy ra với khoảng 1 trong 3.500 đứa trẻ sơ sinh. 7. Chữ viết tay di truyền sai là một cậu bé sống ở làng Aluna, Myanmar, Ấn Độ. Ngay từ khi lên 2 tuổi, cậu đã tuyên bố rằng tên thật của cậu là Sát Nam Sai và cậu từng được sinh ra ở làng Chaksela thuộc quận Jalandhar, cách đó khoảng 60 km. Taransit kể lại rằng cậu từng là một học sinh lớp 9 khoảng 15 hay 16 tuổi và tên của cha cậu là Sitsai một người đàn ông trên chiếc xe tay ga đã đâm phải sát nam, lúc đó đang ngồi trên chiếc xe đạp, khiến cậu tử vong vào ngày 10 tháng 9 năm 1992. Taransit cho biết rằng những cuốn sách cậu mang theo vào ngày xảy ra tai nạn đã thấm đẫm máu của cậu, và lúc đó cậu có 30 rúp trong phí. Taransit tỏ ra rất kiên định với câu chuyện của mình. Câu chuyện này khá kỳ lạ, nhưng lại rất chi tiết, đến nỗi cha cậu, ông Transit đã quyết định điều tra ngọn ngành xem sao. Sau khi tìm hiểu, ông được một người giáo viên ở Salanha cho biết rằng có một cậu bé tên là Sát Nam Sai thực sự đã qua đời trong một vụ tai nạn và cha cậu bé này tên là Sít Sai. Ransit tìm đến gia đình của Sát Nam và được họ xác nhận những chi tiết về cuốn sách đẫm máu và các đồng rúp. Khi Taransit và các thành viên trong gia đình Sát Nam gặp mặt trực diện, Taransit đã có thể nhận diện chính xác Sát Nam trong các bức hình là một nhà khoa học pháp y, Vikram Rai Chauhan, đã đọc về Tarajit trên báo và quyết định tìm hiểu thêm. Ông lấy mẫu chữ viết tay của Sát Nam từ một quyển sổ cũ và so sánh chúng với mẫu chữ của Tarajit. Mặc dù cậu bé không quen với việc viết lách, nhưng chữ viết tay của cậu có sự tương đồng rõ rệt. Tiến sĩ Chauhan đã chia sẻ phát hiện của mình với các đồng nghiệp. Họ cũng cho rằng các mẫu chữ này khá tương đồng. 6. Tự nhiên biết tiếng Thụy Điển giáo sư tâm thần học Lance Stevenson đã điều tra nhiều trường hợp về hiện tượng synoclosy, được định nghĩa là khả năng nói một thứ tiếng lạ lẫm mà một người hoàn toàn chưa từng được học. Định nghĩa này được đặt ra lần đầu tiên bởi Charles Richet trong giai đoạn 1905 đến năm 1907. Richet là một bác sĩ từng đoạt giải Nobel, có mối quan tâm và chuyên ngành nghiên cứu bao phủ nhiều lĩnh vực – bao gồm lĩnh vực cận tâm lý, lĩnh vực nghiên cứu các hiện tượng siêu linh và tâm linh như thần giao cách cảm, luân hồi đầu thai, vân vân. Stevenson từng nghiên cứu trường hợp một phụ nữ 37 tuổi người Mỹ được gọi tắt là T.E. T.E. sinh ra và lớn lên trên Philadelphia, con gái của một gia đình nhập cư biết tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Đức cổ và tiếng Nga. Cô đã được tiếp xúc với những thứ tiếng này trong quá trình trưởng thành – khi đến trường, cô còn được học thêm tiếng Pháp. Còn nói về tiếng Thụy Điển, cô chỉ được học vài cụm từ bập bõm trong một chương trình truyền hình về cuộc sống của những người gốc Thụy Điển trên đất Mỹ. Tuy nhiên, trong 8 buổi thôi miên hồi quy tiền kiếp, T.E. đã trở thành Jensen Sakopi, một anh nông dân Thụy Điển. Trong vai Jensen, T.E. đã nghe các câu hỏi phỏng vấn được đặt ra và trả lời hoàn toàn bằng tiếng Thụy Điển – Lúc trả lời, cô đã sử dụng khoảng 60 từ Thụy Điển không được người phỏng vấn đưa ra trước đó. Không chỉ vậy, T.E. trong vai Jensen cũng có thể trả lời các câu hỏi tiếng Anh bằng tiếng Anh. Stevenson đã tiến hành với t e hai bài kiểm tra nói dối, một bài kiểm tra liên kết từ và một bài kiểm tra năng khiếu học ngoại ngữ mới. Đọc trong rất nhiều các bài kiểm tra cô đều dùng tiếng Thụy Điển trả lời. Ông cũng trao đổi với chồng cô các thành viên trong gia đình và những người quen biết cô về năng khiếu học hoặc thời gian tiếp xúc với các thứ tiếng Bắc Âu, Scandinavia của cô nếu có. Tất cả đều đồng tình rằng cô không có liên hệ gì nhiều với loại thứ tiếng này. Không một thứ tiếng Bắc Âu nào được dạy trong các trường TI từng theo học. Trong cuốn sách Cái kiếp trước của bạn và quá trình chữa lành – bác sĩ tâm thần Arian Finkelstein đã mô tả một cậu bé tên là Robin Hood. Cậu thường nói một thứ ngôn ngữ mà mẹ cậu không thể hiểu được. Cô đã liên hệ với một giáo sư về ngôn ngữ Á Đông. Vị giáo sư này đã xác nhận thứ ngôn ngữ này một thứ tiếng địa phương tại một khu vực ở phía bắc Tây Tạng. Robin nói rằng nhiều năm về trước cậu đã đến học tại một tu viện và đây là nơi cậu được học thứ tiếng này. Đó là một tuyên bố ngạc nhiên và thú vị bởi vào thời điểm đó, Robin thậm chí còn chưa đến tuổi đến trường và chưa từng đặt chân trên lớp. Vị giáo sư đã tìm hiểu thêm dựa trên các mô tả của Robin và cuối cùng đã tìm được một tu viện trên dãy núi Côn Luân ăn khớp với thông tin mà cậu bé này truyền tải. Câu chuyện của Robin đã truyền cảm hứng cho vị giáo sư, thúc giục ông đến Tây Tạng và đặt chân đến tu viện này. Michael Stein là chuyên gia về liệu pháp thôi miên tiền kiếp Ông làm việc tại trung tâm y tế Central Sinal ở Los Angeles và là một phó giáo sư tại Đại học California. Ông hiện đang có một phòng khám tư tại Malibu, California. 4. Người lính Nhật Bản bị thiêu sống Len Stevenson là giáo sư tâm thần học tại Đại học Virginia, Mỹ, một chuyên gia về hiện tượng luân hồi. Từ năm 1961 tới nay, Ông đã đi khắp nơi trên thế giới để thu thập, sắp xếp và kiểm chứng các trường hợp nhớ đến tiền kiếp ở các quốc gia khác nhau. Đến nay, qua 40 năm, ông thu thập hơn 2.000 trường hợp luân hồi. Một nghiên cứu của ông xoay quanh trường hợp một cô gái người Myanmar có tên là Mawinta. Mawinta sinh năm 1962 và khi lên ba, cô bắt đầu đề cập đến một kiếp sống khác trong vai trò một binh sĩ Nhật. Người lính này đã bị dân làng bắt, bị trói vào một cái cây rồi thiêu sống đó là vào giai đoạn Myanmar bị đế quốc Nhật xâm lược trong Thế chiến thứ hai. Năm 1945, khi quân Nhật rút lui, người ta đã ghi nhận được trường hợp người dân ở thôn là Myanmar bắt giữ những binh sĩ không kịp trốn chạy, thậm chí còn thiêu sống họ. Mawita cũng biểu lộ các hành vi rất khác với một cô gái Myanmar bình thường, nhưng lại rất giống với một binh sĩ Nhật Bản. Lấy ví dụ, cô thích để tóc ngắn và mặc quần áo con trai, chấp nhận sự ngăn cấm của gia đình – cô không thích ăn các món ăn cay đặc trưng của Myanmar, nhưng lại rất thích ăn các món ngọt và thịt lợn. Cô cũng cho thấy một nét cọc cằn khi có thói quen tác vào mặt của những đứa bạn cùng chơi. Theo tìm hiểu của Stevenson, binh lính Nhật Bản rất thường xuyên tác vào mặt người dân làng ở Myanmar và rằng hành vi này không phải là một nét văn hóa bản địa trong khu vực. Mawista cũng không theo đạo Phật giống gia đình, thậm chí còn tự cho mình là một người ngoài đối với gia đình khi các thành viên ủy ban mộ phần trong chiến tranh Nhật Bản đến làm việc tại làng cô. Cô đã gọi họ là đồng hương của chúng ta và tỏ vẻ khá thân thiết. Càng kỳ lạ hơn, cô có một vài dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở cả hai tay. Ngón giữa và ngón áp út ở bàn tay phải của cô bị dính lại với nhau, gắn khá lỏng lẻo với phần còn lại của bàn tay. Chúng đã bị cắt bỏ khi cô mới chỉ được vài ngày tuổi, một số ngón khác bị mất hoặc có vệt hàng dạng vòng Vệt hằn ở cổ tay trái của cô có ba vệt lõm xuống. Mẹ cô cho biết, ở cổ tay phải của cô cũng có những vệt hằn tương tự nhưng khá mờ. Vệt hằn này giống một cách kỳ lạ với một vết thắt dây thừng, khá giống với thương tích mà một binh sĩ Nhật phải chịu sau khi bị trói vào một cái cây để rồi bị thiêu sống. À, vệt sẹo của người anh trai. Năm 1979, một cậu bé Kevin Rich Stenson đã mất khi lên 2 tuổi Lúc được 18 tháng tuổi, cậu bị gãy chân. Nhờ đó mà phát hiện được chứng ung thư di căn, khiến mắt cậu bị lồi và xuất hiện cục thịt thừa ở tay phải. Cậu được hóa trị ở phần cổ bên phải để góp phần làm giảm bớt các triệu chứng này. 12 năm sau, mẹ Kevin ly dị chồng rồi tái giá. Bà sinh một đứa con trai khác và đặt tên là Patrick. Ngay từ khi sinh ra, cháu đã có những điểm tương đồng khá rõ rệt với người anh trai cùng mẹ khác cha này. Khi sinh ra, bà Triết có một vết bớt trông rất giống với vết cắt nhỏ ở phần cổ bên phải. Nó nằm ở đúng vị trí nơi cắm ống thuốc tiêm hóa trị vào cơ thể anh trai cậu trước đây. Kỳ lạ hơn, một mẫu thịt thừa trên da đầu của bà Triết ở cùng vị trí với Kevin trước kia. Tương tự Kevin, bà Triết cũng gặp vấn đề với mắt trái, mà sau này được xác định là vết sẹo giác mạc không phải ung thư. Khi bà Triết bắt đầu tập đi, chân của cậu bị khập khiển, nhưng không phát hiện được nguyên nhân bệnh lý nào Bà Patrick cho biết trước đây cậu từng tiến hành phẫu thuật. Khi được hỏi phẫu thuật ở đâu, cậu đã chỉ vào vị trí phía bên trên tay phải của mình. Đúng vị trí mà người anh trai cùng mẹ khác cha kia có mẫu thịt thừa được lấy mẫu sinh thiết. Khi lên 4, Patrick bắt đầu hỏi mẹ về ngôi nhà cũ trước kia. Tuy rằng ngôi nhà cậu đang sống là ngôi nhà cậu vẫn sống từ khi chào đời đến giờ, cậu miêu tả ngôi nhà đó có một cam và nâu Tuy rằng có thể Patrick chỉ đơn thuần biết được chi tiết về cuộc sống trước đây của mẹ với người chồng cũ và người anh trai quá cố từ miệng mẹ cậu, nhưng mối liên hệ sinh học giữa hai đứa trẻ này là một điều rất kỳ lạ. Hai, Ký ức không phai về con mèo nhà. Khi John McConnell đã bị bắn 6 phát súng chí mạng và qua đời năm 1992, ông đã bỏ lại một đứa con gái tên là Dorin. Dorin sau này lớn lên lập gia đình và hạ sinh một đứa con trai vào năm 1997, đặt tên là William. Khi mới sinh, William bị chẩn đoán mắc bệnh phan phổi. Một dị tật bẩm sinh trong đó một van lũi đã dẫn máu từ tim đến phổi. Tâm thất phải của quả tim cậu bé cũng bị biến dạng. Tình trạng William được cải thiện sau khi tiến hành nhiều ca phẫu thuật và điều trị. Khi người ông ngoại John bị bắn, một viên đạn đã găm vào lưng xuyên thẳng đến phổi trái và động mạch phổi chính trong tim ông. Vết thương của John và tình trạng của William tác động đến phần tim và phổi theo cách thức rất tương đồng. Một ngày nọ khi làm sai việc gì đó và đang lây hoay tìm cách chối tội, William đã bảo mẹ rằng khi con còn nhỏ và ta là cha con, con đã hư hổn rất nhiều lần, nhưng ta chưa bao giờ đánh con. Và đây không phải lần duy nhất William có những phát ngôn như vậy Lần nọ, William hỏi Dorin về con mèo của cô khi còn bé và gọi nó bằng cái tên Boss, ông chủ. Điểm thú vị là chỉ có John gọi nó như vậy bởi tên chính thức của nó là Boston. Không chỉ vậy, cậu bé còn có thể phân biệt giữa Boss và một con mèo nuôi khác trong gia đình tên là Mardiac. William có thể chỉ rõ ngày sinh trong tuần của mình, thứ ba và ngày ông nội ngoại John mất, thứ năm, trước khi được mẹ Dorin chính thức tiết lộ Cậu cũng cho biết vào một ngày thứ ba nọ, cậu đã được Chúa bảo rằng cậu đã sẵn sàng để trở lại. John từng bảo con gái rằng ông sẽ luôn che chở cho cô. Liệu có phải John dưới hình hài William đã quay trở lại để thực hiện lời hứa của mình hay không? Đây là nghi vấn chúng ta không thể trả lời, nhưng chắc chắn rằng những sự trùng hợp giữa William và ông ngoại cậu dường như cho thấy là một mối liên kết rất thú vị. Một trong trạng thái thôi miên vì thế cha và người con gái đã mất của vị bác sĩ trị liệu. Tiến sĩ Franz Weiss là một bác sĩ tâm lý trị liệu, một chuyên gia nghiên cứu về hiện tượng luân hồi. Từng là một bác sĩ trị liệu tâm lý đơn thuần, lúc đầu Franz Weiss không tin vào sự tồn tại của các kiếp sống trước hay hiện tượng luân hồi, cho đến khi gặp gỡ và điều trị cho một bệnh nhân tên là Catherine trong một phiên điều trị bằng liệu pháp thôi miên hồi quy Tức liệu pháp trong đó, bệnh nhân được thôi miên sẽ có thể nhìn thấy và nhớ lại các kiếp sống trước của mình. Catherine đã khiến tiến sĩ Weiss kinh ngạc khi cô cho biết đã nhìn thấy cha và con trai của ông hiện hữu trong căn phòng. Cô nói, cha ông có mặt ở đây và con trai ông cũng vậy, nó là một đứa trẻ nhỏ. Cha ông nói rằng ông tên là Oram và con gái ông được đặt tên theo ông nội. Ngoài ra, nguyên nhân cái chết của ông là do bệnh tim quả tim con trai ông cũng rất kỳ lạ, vì nó nằm ngược giống tim của một con gà. Ông muốn nhắn nhủ với cậu rằng y học chỉ có thể tiến xa đến vậy mà thôi. Phạm vi của nó rất hạn chế. Waze đã bị sốc bởi ông không chia sẻ nhiều về đời tư với bệnh nhân của mình. Tuy rằng trên bàn làm việc của ông có ảnh đứa con trai Jordan và đứa con gái, nhưng dường như Catherine muốn ám chỉ đến Adam, đứa con trai đầu lòng của ông, mà đã qua đời khi mới được 23 ngày tuổi. Adam đã bị chẩn đoán mắc tình trạng dẫn lưu tĩnh mạch phổi dị thường toàn bộ với khuyết tật phát ngăn tâm nhĩ. Trong đó, các tĩnh mạch phổi phát triển ở phía cạnh ngược của quả tim, nói một cách đơn giản là phát triển ngược chiều. Không chỉ vậy, tên của cha tiến sĩ Weiss là Ovin, nhưng tên tiếng Do Thái của ông là Oram, đúng như Catherine nói. Và đứa con gái Ami của Weiss cũng đúng là được đặt tên theo ông nội của cô bé, tiết lộ của Catherine đã hoàn toàn thuyết phục tiến sĩ Quayle về tính xác thực của hiện tượng luân hồi và tạo nên ngã rẽ trong sự nghiệp của ông.